anh ngã dài đôi vai khát khao miệt mài trời chiều đã tắt màn đêm xuống âm u lưng đôi hoang vu người không tròn chân bước gieo mầm xanh thiên thư đến trong muôn lòng trong mong lúa vương hương đồng ngàn gian khó người đi khắp nơi nơi gieo tình yêu thương tràn chứa tim tươi hồng ôi đông bosco cho về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu hân hoan trời việt nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng ca bao trẻ thơ bơ vơ bước chân hững hờ tim thơ chốn nào nương nhờ dập dìu xa bên trùng khơi chốn dương gian mong chờ yêu thương tình cha về thắp sáng đây việt nam bao nhiêu thiếu niên đơn nghèo đi trong bóng đêm u sầu chợt bừng hân hoan vì cho đến nơi đây đem ngàn yêu thương xây đắp tương lai đời bớt khô cha về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu bao tim hân hoan trời việt nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng ca cầu thấy ơn trên chứa chan cõi lòng xa lệ riêng dẫn thân can trường đường đời gian khó đừng lo lắng băn khoăn ân tình trao ban nợ hoa đẹp muôn lối xin cầu thấy ân thiêng chứa chan tâm hồn xa lê riêng vui kiên cường nhiệt thành hăng say truyền giao khắp quê hương dạng người yêu thương cho đất việt vì như. ôi đông bosco cho về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu bao tim hân hoan trời việt nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng ca ôi đông bosco cha về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thân niên thiếu bao tim hân hoan trời việt nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha dưới ấm cho muôn nhà rộn ràng thành phố và muôn nơi an bình hay ngăn lối sóng gió hay êm đềm chỉ chúa mãi không thôi con mang chúa mỗi ngày lòng thêm thành giá các linh hồn Đông Bosco, Đông Bosco, tâm hồn cha rung động quên mình để tin Chúa không ngừng có gặp gian nan tâm hồn luôn trong sáng tình yêu trong nhòng nhèn vì yêu các linh hồn năm tháng chúa kêu mời giàu con yếu bước chân con xin đáp tiếng mời chúa dịu con trời